thì sẽ giúp cho anh em khi mà chúng ta để nhôm vào để tiến hành à, kẹp và phai thì nó sẽ không bị cây nhôm Anh em thấy thì mặt thép này được thiết kế rất là dày ạ độ dày của nó rơi vào tầm 2 cm ạ và trên uh, sản phẩm này anh em thấy thì mặt trên thì được tích hợp đây là ba bích tông kẹp nhôm với hai bích tông kẹp trên và một bích tông kẹp ngang để đảm bảo là giữ cho hành nhôm rất là chắc chắn trong quá trình chúng ta phai và với hệ thống motor đang được sử dụng trên dòng sản phẩm này đây là motor công suất 3 kW vậy là motor 3 của bi với cổ bi cao thì sẽ giúp cho cái việc uh, ờ, file cũng như là cái việc giữ nhôm của anh em nó không có bị rung lắc và dòng sản phẩm này tích hợp uh, động cơ đó là và tích hợp cho mình trên hệ thống đèn điều khiển đó là vừa thay dao nhanh vừa căng tự nhanh anh em có thể thấy là trên uh, cái cổ dao này này thì có tích hợp đây là một cái lẫy và khi chúng ta thao tác ở trên bàn điều khiển công tắc thay dao nhanh thì cái lẫy này sẽ tự động bật ra và chúng ta chỉ cần lấy cái cửa này ra thôi là có thể là thay được dao À, và phía bên đây thì nó sẽ có đây là cái cự căng cự nhanh và anh em sẽ lựa chọn những cái cử phù hợp cho mình ở à, trên ờ, cái cái những cái cử này thì sau đó chúng ta sẽ tiến hành đó là khóa nút căn cử thì bích tông ở phía đằng sau đây anh em có thể thấy là sẽ tự động giữ lại những cái vị trí này thì nó sẽ rất là cứng thì nó sẽ giúp cho giữ cố định thanh nhôm và trên dòng sản phẩm này còn được ờ, tích hợp thêm phun dầu làm mát để cho sản phẩm của chúng ta khi tạo ra nó sẽ cái nhiệt độ của nó sẽ giảm và hành phẩm nó sẽ được đẹp hơn đây là toàn bộ về ờ, thiết kế mặt trên của dòng sản phẩm máy pha đầu đố thay dao nhanh. Và bây giờ chúng ta sẽ xem qua về hệ thống bàn điều khiển. Và như đã được chia sẻ ban đầu thì trên dòng sản phẩm máy pha đầu đố thay dao nhanh à, này sẽ được sử dụng cho mình hệ thống bàn điều khiển đó là bằng tiếng Việt và anh em có thể là ờ, dễ dàng ờ, quan sát cũng như là dễ dàng sử dụng trên dòng sản phẩm này và anh em nào khi mà chúng ta chưa bắt đầu làm về nhôm hoặc là chưa từng sử dụng máy móc ừ, này bao giờ thì chúng ta nhìn vào những cái hệ thống đèn điều khiển tiếng Việt thì chúng ta cũng có thể dễ dàng sử dụng hơn. Ở đây là nút đèn báo nguồn đây anh em có thể nhìn thấy là khi có điện vào thì đèn báo nguồn này nó sẽ sáng thì báo hiệu là đã có cấp nguồn điện vào đây. Và thứ hai ở đây em đã bảo là máy sẽ là vừa thay dao nhanh vừa vừa căng dao nhanh thì trên hệ thống đèn điều khiển đây nó có một cái nút là thay dao nhanh đây đây là nút khóa cửa đố thì anh em muốn thực hiện thao tác thay dao thì chúng ta chỉ cần thực hiện ở trên đây đây ạ đây chúng ta chỉ cần đây là bật công tắc ở đây thì uh, lập tức cái lại ở phía bên kia nó sẽ đẩy lên và chúng ta chỉ việc đó là tháo cái cửa dao ở đây ra thôi đây và chúng ta sẽ lấy một con dao mới để đặt vào đây và thứ hai đó là khóa cửa đố khóa cửa đố thì chúng ta chọn cửa thì chúng ta cũng chỉ thực hiện thao tác ở trên đây thì hệ thống bích tâm nó sẽ giúp anh em đó là giữ chặt cửa đố lại đây ạ à. đây khóa cửa dao lại thì thao tác thay dao nó chỉ diễn ra trong vòng từ 3 đến 5 giây thôi nó sẽ tiết kiệm thời gian cho anh em vì dao thì sẽ được căn chỉnh trước hoàn toàn cũng như là cửa dao và trên đây thì máy còn được tích hợp đây là nút khởi động motor anh em muốn cho motor nó hoạt động thì chúng ta sẽ thực hiện trên ờ, những cái nút này à, và để cho an toàn hơn trong quá trình uh, sử dụng thì chúng ta sẽ tiến hành đây là kẹp bích tông này kẹp bích tông thì hệ thống bích tông này sẽ giữ chặt thanh nhôm và sau đó chúng ta sẽ tiến hành quy trình đây là khởi động motor thì anh em có thể nghe được tiếng motor công suất 3 kW và 3 cổ biên kêu rất là êm rất là đầm À, và khi mà chúng ta khởi động motor cũng như là chọn được cự dao và cự đố thì chúng ta sẽ tiến hành qua thao tác là file file thì ở trên ờ, hệ thống đèn điều khiển chúng ta sẽ ấn lệnh cắt ở đây ạ đây thì motor nó sẽ tự động di chuyển và khi mà di chuyển hết một hành trình thì motor nó sẽ tự động quay về vị trí ban đầu và chúng ta thực hiện xong thao tác thì chúng ta sẽ nhấn nút dừng motor ở đây anh em thấy quá trình khởi động cũng như là quá trình file diễn ra rất là nhanh và đảm bảo cho anh em đó là việc tạo ra những cái hành phẩm nó sẽ đẹp hơn và tiết kiệm thời gian cũng như là chi phí hơn cho anh em và đây là thiết kế tủ điện của máy thì tủ điện của máy được uh, sử dụng đây là thương hiệu điện Delici là một thương hiệu điện cao cấp được sản xuất tại uh, nhà máy Trung Ương của Trung Quốc và đối với dòng sản phẩm máy pha đố này vẫn được uh, sử dụng dây điện nội đồng hoàn toàn 100% với cục chống đạo pha, cầu chì, áp tổng, cục khởi cũng như là rơ le cảm biến. À, và trên dòng sản phẩm này hệ thống ờ, van điện tử được uh, thiết kế tích hợp bố trí rất là gọn gàng à, và dưới chân mỗi cái đường dây dẫn này sẽ được bơm keo để không bị xì hơi ra bên ngoài và điều đặc biệt trên cái dòng sản phẩm này mà em muốn mọi người chú ý đó là trên dòng sản phẩm máy pha đồ đố này có tích hợp cho mình một cái bích tông dầu à, bích tông dầu này thì nó sẽ tương tự như là bích tông dầu đẩy lưỡi ở trong uh, máy cắt hai đầu thì nó sẽ hỗ trợ cho quá trình phay đường đi của motor nó sẽ được êm hơn và nó sẽ không có bị giật hay là bị rung lắc và trong bích tông này đang uh, chứa trong đây là dầu thủy lực ạ à. và dầu này nó sẽ là dầu hồi anh em nha thì chúng ta sử dụng thì chúng ta để ý là khi mà một thời gian thì cảm thấy là máy nó hết dầu hay như thế nào đấy thì chúng ta có thể là cho thêm dầu vào để cho cái quá trình phay của chúng ta nó được ổn định hơn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 Cảm ơn anh em khách hàng đã luôn đồng hành và sử dụng sản phẩm tại công ty Cutter Việt Nam. Xin kính chúc quý anh em thật nhiều sức khỏe. Xin kính chào và hẹn gặp lại anh em trong những video sắp tới.